Tử vi tuổi Tý từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021, tức ngày 20 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Tuổi Tý nên tận dụng những may mắn đang có ở đầu tuần để thực hiện những dự định còn đang bị bỏng ngỏ. Vào giữa tuần sẽ có thiên tài ghé thăm đưa tới tin vui về tiền bạc để con giáp này có thể đủ trang trải mua sắm cho dịp lễ sắp tới. Vợ trình tình cảm không được thuận lợi cho lắm, người độc thân không nên vội vàng với những mối quan hệ mới vì bản mệnh và người ấy có nhiều khác biệt khó dung hòa. Đối với những người đã có đôi có cặp, hãy cẩn thận với hành động của mình. Có thể con giáp này đang vô tình đưa ra những gợi ý sai trái cho đối phương. Đường tài lộc trong tuần có dấu hiệu sa sút, bản mệnh sẽ trải qua một tuần lễ đầy bận rộn và tiêu tốn nhiều tiền. Trong những ngày cuối tuần, hãy xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình. Liệu con giáp này có đang vung tay quá chán mà quên mất những nhu cầu mà bản thân đang cần tiết kiệm hay không? Đối với các mối quan hệ xã hội trong tuần này, đặc biệt quan hệ đối tác sẽ chiếm lấy hết quỹ thời gian của người tuổi Tý. Một lưu ý là con giáp này sẽ không thể biết được ai mới thực sự là tiềm năng cho những mục tiêu trong sự nghiệp của mình, thế nên hãy đối đãi với họ một cách công bằng. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Thương quan xuất hiện từ đầu tuần khiến tuổi sửu đối mặt với không ít khó chịu từ các mối quan hệ cho tới chuyện tiền bạc suốt thời gian này. Mọi sự chỉ được khởi sắc và giúp bản mệnh thoát khỏi những rắc rối vào thời gian cuối tuần. Vợ trình tình duyên của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc. Những người còn độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng thú vị, đặc biệt thông qua các buổi họp mặt, đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ gặp chút khó khăn mới khám phá được con người thật sự của đối phương. Bên cạnh đó, việc giao tiếp của người tuổi Sửu cũng gặp nhiều thuận lợi. Con giáp này khéo léo dùng ngôn từ của mình để thuyết phục lôi kéo người khác. Vì vậy, các việc liên quan đến thuyết trình, mở rộng mối quan hệ sẽ vô cùng phù hợp để thực hiện ở thời điểm này những dự định cho năm mới bản mệnh nên thực hiện ngay từ bây giờ. Đó bao gồm cả các công việc liên quan đến sắp xếp lại nhà cửa hoặc làm mới lại tủ quần áo sẽ trở thành trọng tâm tuần lễ mới. Với những gì con giáp này ít sử dụng, hãy cho đi bớt vì nó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới phương diện tài lộc nữa đấy. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Tuổi dần thường xuyên nhận được những sự giúp đỡ và đặc biệt cuối tuần có sự ghé thăm của thực thần, cho thấy có lời mời ăn uống hẹn hò mà con giáp này khó có thể chối từ. Cứ vui vẻ gặp mọi người vì bạn sẽ sớm có niềm vui trọn vẹn bên bạn bè, người thân của mình đấy. Đường tình duyên của bản mệnh trong tuần sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, các cặp đôi sẽ có cơ hội tháo gỡ những vướng mắc đang dày vò cả hai trong thời gian qua. Mặt khác, với những nàng độc thân, dường như chính chấp niệm về sự hoàn hảo đang ngăn cản con giáp này tìm kiếm một nửa ưng ý. Tâm trạng của bản mệnh trong tuần này lên xuống thất thường, có thể không mấy hứng thú với việc ra ngoài, nhưng hiện tại con giáp này sẽ không ngần ngại tham gia vào các buổi tiệc tùng tất niên. Hãy đi ra ngoài nhiều hơn và tìm niềm vui cho mình, tránh việc ở trong nhà quá nhiều ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình. Nếu thời gian này thường xuyên phải di chuyển thì người tuổi dần nhớ cẩn trọng, không được lơ là, nhất là những đoạn đường vắng, đừng di chuyển với vận tốc quá lớn, tránh việc bạn không xử lý kịp. Nếu tham gia các bữa tiệc, con giáp này cũng nên hạn chế sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão Tuổi mão không quan tâm tới những muộn phiền nho nhỏ thì chẳng có gì đáng phải lo cả. Chính Ấn sẽ ghé thăm và hỗ trợ cho con giáp này có một tuần mới làm việc khá suôn sẻ, được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ. Con đường công danh sự nghiệp sẽ mở rộng trong tuần lễ mới bản mệnh sẽ không mấy vui vẻ với một mối quan hệ không có tương lai, con giáp này tìm kiếm sự ổn định nên hãy chủ động xây dựng yếu tố trong tình yêu. Do đó nếu đang vướng vào một mối quan hệ không nghiêm túc, hãy thẳng thắn nói cho đối phương và làm rõ những kỳ vọng của mình, ít nhất để cả hai có thể thấu hiểu được mong muốn từ đối phương Ngoài ra sẽ không tránh được một số rắc rối nhưng để tận dụng tốt thời điểm này, người tuổi mão đừng nên quá tập trung vào chuyện thắng thua tại nơi làm việc mà hãy xây dựng cho mình những mối quan hệ đối tác thích hợp. Chúng sẽ đặt nền móng quan trọng cho những thành công sắp tới. Con giáp này đủ thông minh để biết làm gì cho công việc cũng như mối quan hệ của mình, nhờ đó mà bản mệnh sớm thoát được rắc rối một cách dễ dàng. Tuổi mão luôn tìm ra cách xử lý đúng đắn vì hiểu chính mình hơn ai hết. Nhìn chung vận trình sự nghiệp vẫn tiến triển khá tốt. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Rắc rối và trở ngại liên tục xuất hiện trên con đường của người tuổi thìn nhưng đừng chờ ai đó giúp vì chỉ có con giáp này tự cứu lấy mình trong những tình huống ấy thôi. Từ giữa tuần, mọi sự sẽ hanh thông hơn khi trinh ấn trợ lực giúp bản mệnh nghĩ ra đường hướng thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đào hoa ghé thăm những người được thân, còn giáp này nhớ tinh ý khi quan sát các tín hiệu từ người khác giới. Với các cặp đôi, bản mệnh và người ấy sẽ trải qua thời gian tình cảm mặn nồng. Những nỗ lực gần đây của tuổi thìn cũng hứa hẹn sẽ đem lại nhiều kết quả khả quan về phương diện tài lộc Vợ Trinh sự nghiệp cũng gặp nhiều may mắn, con giáp này có cơ hội mở rộng tâm ảnh hưởng của mình tại nơi làm việc và gặp gỡ những người quan trọng. Đã đến lúc bản mệnh suy nghĩ thấu đáo về kế hoạch tài chính cho tương lai, hãy mở rộng tầm nhìn của mình và trở nên nghiêm túc hơn trong cách sử dụng năng lực của bản thân. Tuy nhiên, trong tuần có thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, có răng này sẽ dễ vướng và rắc rối do người khác răng bẫy. Dù vô tình hay cố ý thì cũng khó thoát khỏi việc bị ai đó chỉ trích, chê bai. Điều quan trọng vẫn là bản mệnh phải tự nhận thức việc mình làm sai hay đúng, từ đó mà tìm cách điều chỉnh phù hợp. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ người tuổi tỵ sẽ phải bình tĩnh hơn trong cách hành xử, tránh việc làm hỏng các mối quan hệ khi phải đối mặt với những trở ngại trong tuần này. Nhất là thiên quan xuất hiện giữa tuần khiến một số kế hoạch rối tinh rối mù mà con giáp này không biết làm thế nào để xử lý. Được tình duyên không được xuân sẻ như ý, bản mệnh còn độc thân nên mở lòng thì mối quan hệ tình cảm mới có thể tiến triển. Sẽ không ai có thể thấu hiểu con người của tuổi tỵ nếu cứ mãi ngang bướng với cảm xúc của chính mình. Trong khi đó, các cặp đôi cũng cần phải học cách lắng nghe, thấu hiểu nửa kia của mình nhiều hơn tình hình sức khỏe có phần giảm sút, con dăm này hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân chu đáo hơn. Trước hết, bản mệnh nên đối xử tử tế với cơ thể và cả tâm trí của mình. Một đầu óc tiêu cực sẽ hút hết sức mạnh nội tại của người tuổi tỵ. Đây cũng là thời gian phù hợp để con giáp này làm mới phong cách cho bản thân, nâng cấp cuộc sống. Biết đâu qua đó bản mệnh cũng có thể kiếm cho mình một cơ hội tốt để gia tăng tài chính và có thể nhận ra những điều thú vị nhỏ bé cho những việc tưởng như bình thường. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tuổi ngọ có không ít khó khăn trong tuần mới, nhưng có đáng gì khi con giáp này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng vào cuối tuần. Lúc đó thiên tài đưa tới vận may về tiền bạc, mang lại niềm vui và sự hứng khởi mà bản mệnh đã bị đánh mất từ bao lâu nay. Chuyện tình cảm luôn khó nói, vì thế đừng nhìn cái đã có hoặc hiện tại mà kỳ vọng quá lớn khiến con giáp này cảm thấy thất vọng. Điều quan trọng là bản mệnh hiểu rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Thay vì đổ lỗi cho ai khác thì người tuổi ngọ nên tập trung vào bản thân mình. Tuần mới với những gánh nặng hiện tại khiến cho con giáp này không còn thời gian và tâm sức để nghĩ đến những triển vọng tốt đẹp. Đừng chỉ nhìn nhận những giá trị thực tế hiện tại nên cố gắng suy nghĩ rộng mở và có chiều sâu hơn nếu bản mệnh muốn đạt được những kết quả tương xứng. Sa bạch hổ so chiếu nên con giáp này sẽ gặp nhiều sự bất lợi từ sức khỏe cho đến mối quan hệ và điều này cũng ảnh hưởng tới cả công việc. Để thoát khỏi tình cảnh này, bản mệnh cần phải tỉnh táo thay vì vùi đầu vào buồn tủi hay kêu ca, chỉ biết than thân trách phận nhé. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi cũng như mọi người sẽ gặp khó khăn khi khởi sự làm việc gì đó, nhưng tinh thần lạc quan mà chính ấn đưa tới vào thời điểm giữa tuần sẽ giúp cho con giáp này trở nên mạnh mẽ hơn, vui tươi hơn, nhờ đó mà việc gì có trở ngại thì cũng chẳng đáng để lo lắng. Sức hấp dẫn vốn có của bản mệnh đang ở thời điểm đỉnh cao, mọi người sẽ bị cuốn theo từng hành động của con giáp này. Tuy nhiên, dường như điều này đang lấy mất đi một phần không gian riêng tư, do đó hãy dành thời gian cuối tuần để lấy lại năng lượng cũng như hồi phục lại khả năng sáng tạo cho bản thân. Đường công danh sự nghiệp trong tuần diễn ra khá hành thông, thuận lợi. Những nỗ lực có thể giúp cho tuổi mùi có được sự ghi nhận của cấp trên và sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là cơ hội tuyệt vời để đón nhận những điều đẹp đẽ xuất phát từ chính những thành quả mà bản mệnh đạt được. Dù có phải đối mặt với rắc rối nào, cũng đừng bi quan vì các tinh trong tuần sẽ mở lối cho con giáp này nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn. Nhờ sự hướng dẫn khá cụ thể của ai đó mà bản mệnh tìm ra hướng đi đúng đắn và cách xử lý thực sự phù hợp cho mình. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân thiên ấn xuất hiện vào cuối tuần sẽ soi sáng con đường của người tuổi thân, kéo con giáp này ra khỏi những rắc rối đang phải đối diện hồi trong khoảng thời gian đầu tuần. Vì thế, điều quan trọng vẫn là bản mệnh không nên suy nghĩ tiêu cực hay thất vọng sớm quá mà đánh mất niềm tin vào bản thân vận trình tình cảm trong tuần có phần trầm lắng và thậm chí có nhiều người không được như ý. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng, gây căng thẳng cho nhau vì một vấn đề liên quan đến một người khác. Có giáp này nên tránh thái độ chỉ trích nếu muốn nhà cửa êm ấm không thể tránh khỏi việc có người muốn kiểm soát và soi mói những gì bản mệnh làm, nhưng lúc đó là lúc con giáp này thể hiện bản lĩnh của mình, đừng để những ánh mắt dõi theo khiến cho tuổi thân bối rối và mất tự tin nhé, nếu không sẽ khó có thể thể hiện được hết sức mình. Về phương diện tài lộc có dấu hiệu hao hụt nhanh chóng khi có quá nhiều khoản chi tiêu dồn dập, dường như con giáp này phải lo lắng quá nhiều vấn đề và đang tự làm mình quá sức. Nếu cần, bản mệnh hãy nên nhờ trợ giúp bởi bản thân không đủ tiền để trang trải cho hết mọi việc đâu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Chính tài xuất hiện vào đầu tuần mang lại tin vui liên quan tới tiền bạc, nhưng người tuổi dậu chớ chủ quan, nguy cơ tiền bị thất thoát mà con giáp này chẳng hay biết, thậm chí có thể tiềm ẩn cả rắc rối liên quan tới mối quan hệ vào thời điểm giữa tuần nữa đấy về phương diện tình cảm không được khởi sắc cho lắm, nhắc nhở bản mệnh rằng mẫu hình quá lý tưởng của mình không tồn tại trong thực tế, nên thay vì khăng khăng bám vào đó, hãy để bản thân tự nhiên bị thu hút bởi người khác. Có thể con giáp này cũng sẽ ngạc nhiên với chính mình. Đường tài lộc có một chút biến động trong tuần này, tiểu hao có ảnh hưởng ít nhiều tới túi tiền của bản mệnh, nhưng may mắn đủ năng lực để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng trong tuần lễ mới. Vì vậy, có thể đã đến thời điểm con giáp này nên nâng cấp kế hoạch chi tiêu cho mình. Hãy tập trung vào việc nghĩ ra xem có cách nào để có thể nâng cao khả năng sinh lời cho thu nhập của chính mình hay không, hoặc bản mệnh đã lên kế hoạch tích lũy vốn cho một sự định nào đó trong tương lai hay chưa. Với thái độ và suy nghĩ đúng đắn, hứa hẹn tình hình tài chính của tuổi dậu sẽ điều chỉnh theo hướng tích cực trong thời gian tới. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi tuất hãy tận hưởng chọn niềm vui trong ngày đầu tuần nhé, vì những sự cố mà kiếp tài đưa tới ngay sau đó sẽ liên tục khiến con giáp này khó chịu, bức xúc và hay có kỉnh. Bản mệnh nên bỏ qua những gì có thể bỏ qua được để giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái đấy nhé con giáp này cũng sẽ trở thành trung tâm mọi sự chú ý, nhờ đó mà người độc thân thu hút được kha khá những người khác giới. Điều quan trọng là cân nhắc ai sẽ phù hợp với mình mà thôi. Đối với bạn bè người thân thì mọi người đều muốn bản mệnh có mặt trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, hãy lựa chọn giúp đỡ hoặc ở cạnh những ai có mối liên hệ mật thiết với bản thân mình. Tuần này, con giáp này hứa hẹn sẽ thực hiện được những dự định trước đây với kết quả tốt đẹp. Đây cũng là động lực để tuổi tuất có thêm những mục tiêu mới trong thời gian tới đấy ngũ quỷ hung tinh gây hại sức khỏe nếu bản mệnh không thực sự dành thời gian chăm sóc cơ thể mình đúng cách thì lúc này dễ ốm đau và phải nhập viện. Nếu ai cảm nhận rõ thân thể không tốt nên tìm cách điều chỉnh lại lối sống của mình lành mạnh hơn. Còn giam này nên nhớ phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi, một tuần có nhiều thuận lợi sẽ bù đắp cho những khó chịu mà tuổi hợi phải đối mặt vào cuối tuần khi nhiều việc không đi theo kế hoạch mà con giáp này đã đề ra trước đó. Hãy chấp nhận đó là điều tất nhiên có thể xảy ra để thử thách sự gan dạ, bền trí của bản mệnh mà thôi. Đây là một trong số những lần hiếm hoi con giáp này để lắng nghe theo tiếng gọi của con tim. Nếu bản mệnh đã gặp được một người ưng ý, đừng chân chừ nữa mà hãy thử cho cả hai cơ hội. Với các cặp đôi, thời gian này hãy thử cho nhau những khoảng trời riêng để nhìn nhận lại tình cảm của mỗi người. Càng để ý tới lời người khác nói, con giáp này lại càng dễ bị yếu thế. Đừng lo lắng quá nhiều về việc những người xung quanh đánh giá mình như thế nào. Điều quan trọng hãy là chính mình, tự tin vào bản thân mình mà thôi. Lời khuyên dành cho người tuổi hợi là tránh giao vận mệnh của bản thân vào tay người khác nhé thái âm cắt tinh tương trợ cho những người đang cảm thấy lạc lối, bản mệnh sẽ sớm tìm được niềm tin trong vợ trình sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm. Vì thế dù khó khăn vẫn còn đó, nhưng con giáp này vẫn đủ mạnh mẽ để thực hiện những mong muốn của bản thân.